Hello xin kính chào toàn thể các bác đang theo dõi kênh của cửa hàng nông cơ Huy Hoàng các bác nhé. Địa chỉ của cửa hàng tại thôn 8 xã Đắk Bức So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, số điện thoại 0354392929 và hiện tại thì số đó thì cửa hàng chúng em có sử dụng Zalo và cửa hàng chúng em thì có nhận ship code toàn quốc luôn các bác nhé. Vâng và hôm nay là ngày 28 tháng 4 cũng gọi như là sắp kết thúc một tháng làm việc rồi đúng không ạ? À? Vâng và cửa hàng chúng em lại xin tiếp tục giới thiệu cho các bác một lô máy cưa xích hàng Nhật bãi nội địa. Đó, Ờ, tổng cộng gô lô ngày hôm nay là gồm có 10 con các bác nhé và đánh dấu ký tự cửa hàng chúng em lô hôm nay là lô chữ Y từ Y1 cho tới Y10 và giá hiện tại thì cửa hàng chúng em thì đã công khai hết trên từng con rồi các bác xem video ấy <coughs> mà các bác ưng ý con nào rồi thì các bác hãy đọc cho em cái mã mà cửa hàng chúng em đánh dấu trên từng con máy nhé để các bác đặt hàng cho nó dễ dàng nhất và cũng như để cho cửa hàng chúng em dễ dàng biết là các bác muốn đặt hàng con gì đó chứ nhiều khi mà các bác tên thương hiệu này thì nó nhiều con thì nó bằng chữ nhật những cái thì đặt hàng thì nó cũng cực kỳ khó để cho cửa hàng chúng em thì phân biệt nên là cửa hàng chúng em đánh dấu cái ký tự nhá i1 i2 i3 này các bác ưng con nào các bác đọc cho em cái mã và cửa hàng chúng em thì free ship cho các bác miễn phí vận chuyển và cam kết lô ngày hôm nay là chuẩn zin từ A tới Z hàng chưa pha tạp chưa bung chạm máy móc luôn trên video có sao cửa hàng chúng em sẽ nói vậy để cho các bác tin tưởng đặt hàng của cửa hàng chúng em các bác nhé đó và cửa hàng chúng em thì không cần cọc trước nên là các bác hoàn toàn yên tâm đó về vấn đề mà cọc kiếc rồi hình thức mua hàng thì rất là đơn giản liên hệ cho cửa hàng chúng em số điện thoại để dưới màn hình các bác gọi các bác bảo là chốt cho em con y mấy y mấy y mấy là cửa hàng chúng em sẽ biết và đóng hàng gửi đi cho các bác các bác để lại địa chỉ số điện thoại cũng như là tên cửa hàng chúng em ship đến nhà các bác xem máy chuẩn đúng như viên video như thế nào hôm qua như thế nào các bác nhận hàng thanh toán thôi không cần phải cọc thêm bất kỳ gì cả đầu tiên là hôm lâu ngày hôm nay thì cửa hàng chúng em có một con rất là lâu rồi chưa về hàng này hôm nay về hàng một con máy 170C có tích hợp chụp giật trợ lực luôn các bác nhá cực kỳ hiếm bây giờ hiện tại là rất là khó kiếm hàng Estin bãi trên thị trường luôn Estin 170C nòng 37 ly công suất của nó à, cũng không nhớ rõ nữa là nòng của nó là 37 ly các bác nhá Thắng xích sử dụng đầy đủ nguyên giá 3 triệu 500 ngàn. Con này về cho các bác khai thác gỗ đường kính khoảng tầm từ 25cm đổ lại các bác nhá. Xích sử dụng là xích trung 91, xích chung chung với sản phẩm của máy cơ điện. Vâng, và tiếp tục còn Sindaiwa, thương hiệu ngảm dưới miền Tây. Có lẽ là các bác không còn xa lạ gì với thương hiệu này nữa rồi. Sindaiwa 360, công suất của nó là 36cc, nòng 40 ly các bác nhá. Con này thì về cho các bác khai thác gỗ đường kính khoảng tầm 35cm đổ lại Theo máy tích hợp là một cây lam latin dài mặt cắt được 40 phân luôn các bác nha Cây lam thì cực kỳ dài luôn 2 triệu 850 à, ờ, Vâng và tiếp tục là một con Echo Curit V3200 Công suất của nó là 34cc nòng 38 ly các bác nhá Con này thì có tích hợp xả áp cho các bác Giúp giật nhẹ nhàng cây máy giá 2 triệu 800 ngàn Đó con i4 một con máy cưa Komatsu Genowatt con này là G3200 con này là có tích hợp chụp giật trợ lực cho các bác thương hiệu Komatsu Genowatt thì nó thiên về độ bền và tiết kiệm nhiên liệu các bác nhá à vâng và hôm nay thì chúng em thì uh, nếu mà các bác nhu cầu không thích hàng bãi thì cửa hàng chúng em là có lên hai con hàng mới hai con hàng mới các bác nhá đây con i10 và con i5 một con máy cưa uh, Yamano Hàng này là hàng mới các bác nhá Giá chỉ 1 triệu 600 ngàn công suất cực kỳ lớn 52cc Về cho các bác khai thác tầm trung khai thác chuyên nghiệp này Đó Đấy, Về các bác nào mà nhu cầu sử dụng ít Thì có thể lựa chọn con này cũng được Cửa hàng chúng em bán rất chạy tại ngoài cửa hàng Có tích hợp chủ giật trợ lực cho các bác Y5 các bác nhá Y6 là một con máy cưa tan ca nhỏ nhỏ Công suất 33cc về các bác cắt gỗ đường kính khoảng tầm từ 20 đến 25 cm đổ lại. Con này giá 2 triệu 100 ngàn các bác nhá. Theo máy là một sợi xích uh, ờ, 91. Xích này thì cửa hàng chúng em đã lên cho các bác luôn một sợi xích mới rồi. Xích này là xích mới các bác nhá. Vâng và con i7 là một con máy cưa thương hiệu Hitachi. Hitachi đấy ạ. Đó, giá của nó là 1 triệu 900 ngàn Con này về cho các bác cắt gỗ đường kính khoảng tầm 20 phân đủ lại 20cm đủ lại Một con máy cưa Talanka hệ ờ, tay dài tiếp con này thì về cho các bác cắt gỗ đường kính là tầm 15, à, 20 đến 25 cm đủ lại công suất 33 cc 1 triệu 950 và con máy cơ Komatsu Genowatt G300 con này về cho các bác cắt gỗ đường kính khoảng tầm 20 cm đổ lại giá của nó 1 triệu 800 ngàn cực kỳ rẻ luôn về cho các bác sử dụng hệ tay dài các bác nhá Vâng và cuối cùng thì cả chúng em thì có một con tay cụt con này là cũng là hàng mới các bác nhá giá 1 triệu 800 ngàn tích hợp chủ giật trợ lực câu suốt cực kỳ khỏe luôn về hệ thống bô của nó là bô của nó là hai lỗ bô hai ốc chân lam luôn này đó máy hệ máy mới cho các bác về sử dụng các bác nào mà thích mới cang beng thì các bác lựa con này mà nhỏ nhẹ nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng mà công suất cực kỳ khỏe luôn các bác nhá về các bác sử dụng thì không phải lan tan rồi tích hợp chủ giật trợ lực giật rất là nhẹ nhàng phần công tác công tiếc này nó là ở đây để cho tắt mở rất là dễ dàng chỉ 1 triệu 800 ngàn Vâng và bây giờ thì cửa hàng chúng em thì sẽ uh, đặt máy quay xuống cũng như là để giật test nổ giới thiệu chi tiết qua từng con máy một để cho các bác có thể nghe được tiếng nổ của cây máy để các bác đặt hàng có thể dễ dàng nhất và cũng như là tin tưởng nhất các bác nhé. Dạ vâng, đầu tiên là con máy i1, con máy thương hiệu S tin sản xuất tại Đức các bác nhá máy móc tình trạng nguyên zin nguyên bản từ A tới Á cho các bác luôn có tích hợp chụp giật trợ lực con này là hệ 170C các bác nhá và nòng của nó là 37 ly cho các bác về sử dụng gia đình thương hiệu Estin nho nhỏ về sử dụng gia đình đấy ạ con này là hai ốc chân lam bạn trực tiếp bằng khóa 19 lam con này mặt cắt là được uh, bao nhiêu phân này Dạ lam con này mặt cắt của nó là được 38 phân các bác nhá Gần 40 phân luôn Cây làm cực kỳ dài Giá con này cửa hàng chúng em đang bán với giá là 3 triệu 500 ngàn các bác nhá Thắng xích đầy đủ sử dụng xích chung 91 Xích này thì dùng chung với sản phẩm của máy cơ điện này Mua bán trên thị trường thì cũng cực kỳ dễ dàng luôn Thank you. Vâng, qua con i2 các bác nhá. Một con máy thương hiệu Sindaiwa 360. Con này thì công suất của nó là 36cc về cho các bác sử dụng khai thác tầm trung luôn rồi. Hệ thống lốc của nó là lốc bằng hợp kim nhôm các bác nhá. nhốt lốc hộp kim nhôm về cho các bác sử dụng nghe ạ. Thì riêng về độ này thì nó chấp về những những cái hệ mà máy lốc hợp kim nhựa luôn. Đó. Nó về nó chịu nhiệt cực kỳ tốt sử dụng con này là cây lam dài mặt cắt là được 40 phân 40 phân cực kỳ dài luôn các bác nhá xích thì nó sử dụng là hệ xích mini và con này thì theo máy là một cây lam latin cực kỳ đẹp luôn và còn dày dặn luôn các bác nhá đó đầu latin của nó thì khá là dày hệ thống lam của nó là lam mũi nhọn về cho các bác nào mà cắt điêu khắc hoặc là về điêu khắc gỗ linh tinh nhá thì cũng cực kỳ thích về cái, cái hệ lam đầu nhọn này luôn ạ à. cắt thì nó cực kỳ sướng rồi thương hiệu Sinawa thì nó thiên về cái độ khỏe độ mạnh mẽ nên là các bác nào mà thích mà máy công suất mà vòng tua máy khỏe vòng tua máy cao máy móc mà khỏe khoắn này thì lựa chọn con này là quá là hợp lý luôn rồi Giá con này cửa hàng chúng em đang chào bán với giá là 2 triệu 850 ngàn các bác nhá Giá đã bao gồm phí vận chuyển cho các bác rồi Dạ qua con i3 Vâng thì bây giờ ngoài trời nó đang chuẩn bị sắp sắp mưa luôn rồi Thì cửa hàng chúng em thì sẽ review nhanh các bác nhá Còn các bác nào mà có thắc mắc cái gì thì anh cứ trực tiếp liên hệ qua cửa hàng chúng em Thì các bác cửa hàng chúng em sẽ tư vấn cho các bác à, Một con máy cưa Echo Kyrit 3200 V3200 có nhắc công suất của này là 34cc đó có tích hợp xả áp cho các bác luôn này vẫn là hai ốc chân lam bạn trực tiếp bằng khóa 10 lam con này sử dụng xích là vẫn là xích chung 91 xích rất thân thông dụng tại thị trường bán rất nhiều và con này nó là xích là sùng chung với sản phẩm của máy cưa điện đấy ạ lam con này mặt cắt của nó là được 30 cm các bác nhá mặt cắt được 30 cm có thắng xích đầy đủ luôn cho các bác thắng xích thì vẫn còn hoạt động tốt 2 triệu 800 ngàn các bác nha. Vâng, còn các bác nào mà thích cái máy nhỏ nhỏ một tí xíu nữa thì có thương hiệu Komatsu Genowatt G3200 con này thì công suất của nó là vẫn là 32cc các bác nhá nhưng mà con này thì có tích hợp chụp giật trợ lực này hệ thống con này thì nó rất nhiều tích hợp được nhiều cái được luôn có núm bơm sang phụ e gió tự nhảy và hệ thống của nó là giảm sóc là giảm sóc lò xo đó cắt cực kỳ êm tai luôn vẫn là một ốc lam vẫn trực tiếp bằng khóa 13 các bác nhá con này nó sử dụng xích là xích mini làm con này mặt cắt là được uh, 30 phân mặt cắt và bô con này thì nó là thuộc dạng tích hợp bô là bô giảm âm các bác nhá bô giảm âm khi mà chạy nổ thì nó cực kỳ êm ái luôn và phần này thì nó có có hai cái này này thì nó hơi khác khó phân biệt một tí xíu thì phần bên dưới này là đổ nhớt để bôi trơn lam xích các bác nhá còn phần bên trên này thì nó là xăng pha nhớt này các bác bác để ý giúp em tích hợp chủ giật trợ lực thì rất là nhẹ nhàng rồi chạy cực kỳ êm đúng không ạ? Các bác thấy này chạy rất êm ái luôn. Vâng và qua con i5 là một con máy cưa Yamano Con này là hệ máy cưa mới Cho các bác nào mà <clears throat> kinh phí không được cao Mà cần tìm một chiếc máy mà nói chung là có thể xài ổn định một tí xíu Thì hiện tại thì cả chúng em đang phân phối một chiếc máy cưa này Nói chung là bán thì ngoài cửa hàng thì cả chúng em đã bán nhiều rồi Hôm nay thì còn một cây duy nhất thì cả chúng em thì lên sóng và bán xả luôn cho các bác Chỉ 1 triệu 600 ngàn Chỉ 1 triệu 600 ngàn cực kỳ rẻ luôn tích hợp chủ giật trợ lực cho các bác nhá còn về độ lăn tan thì độ bền của nó thì cả chúng em đã bán rất là nhiều thôi chúng bác không phải lo về cái vấn đề này đâu ạ đó mà con này thì hệ này máy mới chứ không phải là hệ máy cũ đâu nha các bác nhá à, hai ốc chân lam bạn trực tiếp bằng khóa 13 con này lam xích thì nó là lam xích uh, sử dụng xích uh, ờ, 325 xích gần như là xích, đại luôn rồi lam con này mặt cắt cực kỳ dài luôn mặt cắt của nó là dài được 50 phân 50 phân mặt cắt các bác nhá. Bô của nó hệ thống bô là bô hai lỗ này. Bô hai lỗ bô giảm âm luôn các bác. nong của con này là 45 ly, công suất của nó là 52 cc các bác nhá. 52 cc cực kỳ khỏe luôn, công suất trên 50 cc cho các bác về sử dụng luôn. Đó, chủ giật trợ lực giật rất là nhẹ nhàng này. vâng qua con i6 một con máy cưa Tanaka nho nhỏ về cho các bác sử dụng gia đình tiếp các bác nhé cắt gỗ đường kính khoảng tầm 20 đến 25 cm đổ lại có tích hợp chụp giật trợ lực cho các bác này tích hợp chụp giật trợ lực cho các bác có núm bơm xăng phụ đầy đủ con này sử dụng xích là xích chung 91 và con này thì cả chúng em đã lên cho các bác luôn một sợi xích mới rồi các bác nha đã lên cho các bác một sợi xích mới còn tổng thể máy móc thì vẫn là nguyên zin nguyên bản con này khá là đẹp luôn 33cc phần công suất của nó các bác nhá y 7 một con máy cưa thương hiệu Hitachi thương hiệu Hitachi cực kỳ bán rất nhiều rồi hầu như lên sóng lô nào thì cả chúng em thì cũng có đều thương hiệu này hết giá 1 triệu 900 ngàn về cho các bác cắt gỗ đường kính khoảng tầm 15 à, 20 đến 25 cm đủ lại xích con này sử dụng xích là xích mini các bác nhá và lam con này mặt cắt là được uh, ờ, 35 phân mặt cắt về cho các bác cắt gỗ đường kính khoảng tầm 15 đến 25 cm đổ lại 1 triệu 900 ngàn 1 triệu 900 ngàn các bác nhá miễn phí vận chuyển cho các bác Vâng, i8 là một con máy cưa thương hiệu Tananka 1 triệu 950 Con này là 33cc các bác nhá Về các bác cắt gỗ đường kính khoảng tầm 15 đến 25cm đổ lại Con này sử dụng lam mặt cắt dài được 35 phân xích là xài xích mini Cùng hai ốc chân lam bạn trực tiếp bằng khóa 10 các bác nhá thương hiệu đặc trưng của thằng Tanaka luôn rồi Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. 2019 là một con máy cơ Komatsu Zenowatt G300 giá 1 triệu 800 ngàn có núm bơm xăng đầy đủ cho các bác này con này khá là nhỏ gọn và nhẹ nhàng luôn về cho các bác cầm đi rẫy đi vườn đồ linh tinh nhá mà cần một chiếc máy nhẹ nhàng để đi cho nó đỡ nặng nhọc thì con này thì rất là phù hợp nhỏ nhỏ máy móc thì cắt gỗ đường kính khoảng tầm 15 15 20 cm đổ lại thôi công suất thì cũng nho nhỏ về cho các bác sử dụng Ồ, cái này em bị hết xăng mất rồi các bác nhá thì các bác nào mà máy móc thì cả chúng em thì đã dọn nổ ngon lành hết rồi các bác không phải lan tan đâu ạ à. thì các bác nào mà ưng con này thì muốn xem lại video test nổ thì kết bạn zalo thì cửa hàng chúng em sẽ gửi video test nổ sau các bác nhé vâng và cuối cùng thì có một con tay cụt hàng máy mới tiếp đó con này thương hiệu Osaka của dòng hàng máy mới đấy ạ à. máy mới đập thùng có tích hợp chụp giật trợ lực cho các bác có núm bơm xăng phụ đầy đủ này và phần bình xăng của nó là phần bình xăng trong các bác nhá để cho các bác căn xăng căn nhớt đồ nó cực kỳ dễ dàng lam con này mặt cắt là được 30 phân và xích con này sử dụng xích chung 91 xích chung chung với sản phẩm của máy cơ điện bán rất là dễ nhiều hai ốc chân lam bạn trực tiếp bằng khóa 13 phần bô của nó là phần bô hai lỗ bô xả này cực kỳ thoáng máy luôn đó con này thì nhỏ nhỏ cho các bác về sử dụng mà công suất lại cực kỳ khỏe nữa rất là nhạy nổ và dễ nổ luôn các bác nhá này thì công suất của nó là khá là ok luôn rồi về cho các bác sử dụng thì các bác nào mà cần một chiếc máy cưa nhỏ gọn để về cắt củi bằng bắp chân bắp đùi đổ lại đấy à. mà không cần máy quá là cồng cành thì lựa chọn con này thì cực kỳ hợp lý nhá tích hợp trục giật trợ lực thì giật khá là nhẹ nhàng rồi đúng hơn xăng phụ giúp cho mình bơm xăng lên nhanh và dễ dàng nhạy nổ có thắng xích đầy đủ rồi và lại là hàng mới nữa thì các bác không cần phải lo không phải lăn tăn là là hàng cũ thì nó hàng cũ thì có thể là nó sẽ bị lỗi cái này cái kia nhưng mà hàng mới thì đảm bảo nhà máy đã sản xuất và nó đã kiểm tra ngon lành hết rồi đem ra thị trường bán thì các bác không phải lo về cái vấn đề đó 1 triệu 800 ngàn cho con i10 các bác nhé rồi và vừa rồi thì cả chúng em thì đã giật test nổ hết tất cả 10 con máy thì các bác cảm thấy ưng ý con nào rồi thì hãy liên hệ trực tiếp qua cửa chúng em để đặt hàng Số điện thoại thì cửa hàng đã để trên màn hình rồi các bác nhé. Và cam kết cho các bác là máy móc tình trạng trên video có sao nói vậy. Đó, nòng hơi máy móc bao zin cho các bác. Máy nòng hơi thì cửa hàng chúng em đã kiểm tra hết rồi. Các bác không phải lo về vấn đề nòng hơi máy móc về hàng cũ các bác nhé. Vâng và, và video thì cũng khá là dài rồi thì cửa hàng chúng em xin kết thúc video tại đây. Thì các bác hãy cho em một like và đăng ký kênh để ủng hộ em thì có động lực để lên video mới các bác nhé. Rồi và chào các bác.